Phân tích nhận định thị trường vàng chứng khoán Forex của kênh đầu tư TGC tuần từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12 năm 2022. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần biến động khá là rằng co của cậu vàng. Cậu vàng có những phiên tăng rất là mạnh như phiên ngày thứ ba khi thông tin CPI ra, cũng có những phiên giảm khá là mạnh vào ngày thứ năm sau khi biên bản của họp FOMC ra. Có thể nói, cậu vàng của chúng ta đang ở một xu hướng là rằng co lưỡng lự À, nếu mà xét theo tính chu kỳ thì cậu vàng của chúng ta cuối năm đã có 2 tháng tăng khá là mạnh à, tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Do vậy, hoàn toàn hiện nay cậu vàng đang tiến đến cái hướng kháng cự mạnh ở vùng ờ, trên ngàn tám thì hoàn toàn có thể xảy ra điều chỉnh. Bên cạnh đó, việc USD tiến đến vùng hỗ trợ mạnh và đảo chiều thì nó gây áp lực điều chỉnh đối với cậu vàng. Tuy nhiên, xét về chung và dài hạn thì cậu vàng của chúng ta nhiều khả năng thì vùng đáy quanh ngàn sáu là đá là đáy của nhịp điều chỉnh lớn và cậu vàng tiếp tục bước vào chu kỳ tăng giá thôi. Do vậy mọi cái hành động giá của cậu vàng điều chỉnh thì thời gian tới thì khi nó điều chỉnh mạnh chính là cơ hội để quý vị mua lên. Còn đâu chúng ta vẫn hoàn toàn tiến hành những lệnh bán ngắn hạn ở một hai tuần hiện tại, một hai tuần tới khi cậu vàng bước vào quá trình điều chỉnh trung hạn. Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua thông tin đáng chú ý nhất của chúng ta chính là biên bản của họp FOMC à, và cái dự báo kinh tế FOMC Economic Projection thì chúng ta biết là cái thông tin Fed tăng lãi suất 50 điểm phần trăm thì không có một chút bất ngờ nào đối với thị trường bởi vì cái này thị trường đã dự kiến từ trước. Tuy nhiên với cái biên bản của họp FOMC dự kìa, kìa, báo kinh tế FOMC Economic Projection của Fed thì lại khá là đáng chú ý. Như chúng ta biết ạ, thì 100% à, 18 vị chủ tịch Fed đều à, thống nhất và bỏ phiếu là lãi suất tháng 12 nâng lên 50 điểm phần trăm, đưa lãi suất của Fed lên mức là 4.25 đến 4.5%. Tuy nhiên, với dự báo kinh tế năm 2022 trở đi, 2023 trở đi thì lại có sự phân hóa khá là sâu sắc, đặc biệt là năm 2024 và 2025. 2023 thì đa phần các chủ tịch Fed thì đều uh, hướng đến là mức lãi suất là 5 đến 5.25. Có 7 vị chủ tịch Fed hướng đến mức lãi suất cao hơn là từ 5.25 đến 5.75. Có hai vị chủ tịch Fed thì hướng đến mức lãi suất là dưới 5, tức là 4.75 đến 5. Như vậy, chúng ta biết là phần đông 19 vị chủ tịch Fed thì chiếm một nửa rồi. Thì hướng đến mức lãi suất là 5 đến 5.25. Nếu không có gì thay đổi thì lãi suất của Fed năm 2023 sẽ đứng ở mức là 5 đến 5.25, tức là tăng 75 điểm phần trăm so với mức 4.25 đến 4.5. Điều này cũng cao hơn 25 điểm phần trăm so với dự kiến thị trường trước đó. Tức là đa phần thị trường trước đó kỳ vọng là Fed sẽ dừng mức lãi suất năm sau ở mức là 4.75 đến 5. Thì như vậy thì ờ, với mức hiện tại thì Fed sẽ tăng lãi suất 0.75 điểm phần trăm. Nếu không có gì bất ngờ thì Fed sẽ tăng lãi suất là 0.5 vào ờ, ngày mùng 2 tháng 1, ngày mùng 1 tháng 2 và tăng lãi suất là 0.25 vào 22 tháng 3. Có lẽ điều tranh cãi hơn không nằm ở việc Fed tăng lãi suất và mức lãi suất là trên hay dưới 5% mà chính là việc Fed dự kiến là năm 2024 Fed mới cắt giảm lãi suất, tức là cả năm 2023 lãi suất của Fed sẽ đứng ở mức trên 5%. Và cái việc cắt giảm cũng khá là phân hóa. Các chủ tịch Fed thì đa phần muốn là lãi suất Fed năm 2024 tuy cắt giảm nhưng vẫn đứng ở trên 4%. Nếu xét tổng thể thì chúng ta biết là biên bản biên bản cuộc họp tháng 12 có những thay đổi nhưng theo chiều hướng xấu hơn đối với ờ, thị trường tài chính và nền kinh tế thực. GDP thì ờ, GDP năm 2022 thì các chủ tịch Fed có điều chỉnh từ mức là 0,2% tháng 9 lên mức 0,5% vào tháng 12. Nhưng mà GDP 2023 thì lại điều chỉnh giảm rất là sâu từ mức 1,2% dự kiến trong biên bản tháng 9 xuống 0,5% dự kiến trong biên bản tháng 12. Điều này đồng nghĩa với việc Fed đang dự kiến sẽ có một đợt suy thoái kinh tế năm 2023, nhưng hiện nay Fed đang dự kiến là suy thoái nhẹ nhé. Và nền kinh tế Mỹ sẽ trở lại đà tăng tốc 1,6 và 1,8% vào năm 2024 và 2025, không thay đổi nhiều so với mức 1,7 và 1,8% năm 20 ờ, của cuộc họp tháng 9. Đối với tỷ lệ thất nghiệp thì ờ, Fed ờ, hạ tỷ lệ thất nghiệp một chút năm 2022 từ mức 3,8 xuống 3,7. Nhưng năm 2023 thì Fed lại điều chỉnh tăng tỷ lệ thất nghiệp 2023 dự kiến lên mức 4,6% và tiếp tục đứng 4,6% năm 2024, tiếp tục đứng ở mức cao 4,5% năm 2025. Như vậy thì Fed đang đưa ra kịch bản là thị trường lao động sẽ hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng cao hơn. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta biết mới 3 tháng đã điều chỉnh 2 ờ, à, phần trăm, à 0,2% thì như vậy trong còn cả quá trình à, khi nền kinh tế điều chỉnh là chúng ta chưa biết được là tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức nào. Và trong cái cuộc họp báo thì chúng ta biết rồi, Chủ tịch Fed ngài Powell thì cũng có đề cập đến là cái việc hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ là cánh cửa hạ cánh mềm là rất là hẹp. Tuy nhiên không phải là không có khả năng. Theo tôi là ông đang nói giảm nói tránh thôi. Ờ, không nhẽ ông lại nói trắng ra là nền kinh tế sẽ bước vào suy thoái thì nó có thể gây ra hỗn loạn trên thị trường tài chính. Ngài Powell hiện nay thì những phát ngôn của ngài đang theo chiều hướng là từ diều hâu xuống ờ, tiếp tục là diều hâu về lãi suất nhưng đối với nền kinh tế thì là xuống trạng thái nó bồ câu hơn rất là nhiều và cũng đang dần hé lộ cái việc giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế và hoàn toàn có thể bước vào suy thoái nhưng mà đang ở trạng thái là ném đá thăm dò. Đối với ờ, chỉ số lạm phát thì dự kiến là 2023 2022 thì sẽ đứng ở mức khá là cao 5,6 à, ờ, giảm xuống là 3,1 năm 2023 2,5 năm 2024 và 2,1 năm 2025. Chúng ta lưu ý đây là chỉ số lạm phát PCE của Fed, tức là đã loại đi cái giá năng lượng và giá thực phẩm nhé. À, lãi suất thì có thay đổi theo chiều hướng là tăng nhanh hơn, tăng mạnh hơn so với biên bản tháng 9. Lãi suất cuối kỳ năm 2022 ở mức 4,4% thì không thay đổi, nhưng lãi suất 2023 thì có tăng lên là 50 điểm phần trăm Tức là dự kiến từ mức là 4,6 thì lên 5,1. Đấy. Đây chúng ta nên nhớ là mức lãi suất trung bình nhé. À, còn đâu à, lãi suất 2024 thì dự kiến vẫn đứng ở 4,1 từ mức 3,9. Lãi suất 2025 thì dự kiến đứng ở 3,1 từ mức 2,9. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy là lãi suất 2023 và 2024 đang đứng ở mức khá là cao. Vì chúng ta biết trước đó lãi suất của Fed là đứng ở mức 0 đến 0.25% mà hiện nay 2020 là 3 thì cả năm đứng trên 5%, 2024 vẫn trên 4%. Với mức lãi suất cao như thế này, những khoản vay ngắn hạn dưới 12 tháng thì năm tới sẽ phải đáo hạn và vay mới thì sẽ chịu mức lãi suất rất là cao. Vì đây chúng ta nên nhớ là lãi suất điều hành của Fed. Đấy, lãi suất thị trường thì thường cao hơn mức lãi suất điều hành 3 đến 5%. Như vậy các doanh nghiệp Mỹ đang ở mức vay lãi suất là 3 4% thì sẽ từ 2023 và 2024 sẽ phải chịu mức lãi suất đột ngột là 8 đến 10%. Đây là một đòn đánh rất là chí mạng vào các doanh nghiệp vay nợ nhiều. Và điều này nó buộc các doanh nghiệp sẽ phải là tìm cách để hạ đòn bẩy nợ. Và thứ hai là thu hẹp sản xuất. Trước hết là phải thu hẹp để tồn tại. Còn đối với những doanh nghiệp nào mà đã vay nợ quá nhiều ờ, không có khả năng tái cơ cấu thì chắc chắn là sẽ phải phá sản thôi hoặc là bị thâu tóm cái điều này là bắt buộc vì chúng ta biết là trong 12, 14 năm vừa rồi từ 2008 cho đến 2022 thì Fed liên tục bơm uh, ờ, QE, liên tục bơm uh, doping cho nền kinh tế với những gói kích thích khổng lồ. Có thể nói là cái giai đoạn tiền rẻ tràn ngập thị trường. Bây giờ đã chính thức kết thúc và quay đầu từ chu kỳ tới ít nhất cho đến 2025 lãi suất vẫn là 3,1%, tức là nó là một giai đoạn là tiền đắt và ít nhất duy trì một thời gian khá là lâu. Đây là tối thiểu là 3 năm bạn nhé, còn có thể kéo dài hơn bởi vì dự đoán cho 2024 2025 thì nó quá xa vời rồi. Chúng ta biết là cứ 3 tháng phép lại thay đổi cái chủ trương ờ, cái kế hoạch một lần chứ đừng nói chuyện dự đoán cho 3 năm sau. Mà mỗi lần thay đổi là toàn theo chiều hướng xấu đi thôi không phải theo hướng chiều hướng tốt lên lãi suất thì tăng rất là nhanh chúng ta biết biên bản cuộc họp tháng 6 Fed mới đưa ra mức lãi suất cuối năm là nay là đứng ở mức là 3 đến 3,25% nhưng đến biên bản cuộc họp tháng 9 thì đã đưa ra mức 4 rồi biên bản cuộc họp tháng 6 thì Fed đưa ra mức lãi suất là tối đa Fed chỉ tăng lên là 3,5 đến 3,75 nhưng biên bản tháng 9 thì đã đưa ra đến mức là 4.5 đến 4.75 và đến tháng 12 này thì đã lên mức 5 đến 5.25 rồi. Tức là những cái mức ừ, nếu mà so cái biên bản tháng 6 với lại tháng 12 thì đã tăng thêm 150 điểm phần trăm. 1,5% nếu đối với thị trường Việt Nam thì nó cũng không phải điều gì quá ghê gớm nhưng đối với Mỹ thì nó rất là ghê gớm. Vì chúng ta biết 1,5% tăng thêm nó cóng theo rất nhiều gánh nặng. Đặc biệt là các doanh nghiệp Mỹ quen sống sung sướng trong môi trường lãi suất rẻ và thấp thôi. Chúng ta nên nhớ nhé, đợt tăng lãi suất giật cục bất ngờ của Fed thập niên 80 ạ, thì đẩy các nước Mỹ Latin à, từ những quốc gia thịnh vượng bước vào quá trình gọi là suy thoái, khủng hoảng, sau đó là vỡ nợ. Và từ ngày đó đến giờ các quốc gia Mỹ Latin gọi là lúc nào cũng trong tình trạng vỡ nợ liên tục và lạm phát thì thường xuyên chúng ta biết đấy, Argentina lạm phát hơn trăm phần trăm rất là khủng khiếp năm nay này hơn năm nay hơn trăm phần trăm này người dân gọi là cuộc sống rất là điêu đứng ờ, đợt phép ờ, tăng lãi suất mạnh ờ, năm ờ, chín ờ, năm chín bảy thì chúng ta biết đấy gây ra cuộc khủng hoảng của các nước Đông Á đấy khủng hoảng tiền tệ các nước châu Á đấy chúng ta biết đấy thì nếu với vòng quay lặp lại 20 năm một vòng như thế này thì hoàn toàn cái đợt cái vòng xoáy lần này chưa biết là nó sẽ gây ra ở đâu Đấy, nhưng mà đặc biệt là nó sẽ hướng vào các nước đang phát triển thôi nên các nước đang phát triển hãy hết sức cẩn thận mà thực ra thì cái khu vực ờ, hiện nay đang chủ quan nhất với khủng hoảng chính là khu vực Đông Nam Á chúng ta đấy khu vực đông đấy đông và đông phía đông nam đấy châu á đấy chúng ta hết sức cẩn thận với giai đoạn này ờ, không biết chừng nếu mà trường hợp xấu chẳng hạn hoàn toàn cuộc khủng hoảng tiền tệ này có thể lần này có thể kéo các nước khu vực ờ, đông và phía ờ, đông và nam của châu Á vào một cuộc ờ, suy thoái hoặc khủng hoảng cũng không nên, không biết được. Bởi vì chúng ta biết cái ra các nước Đông Á và Nam Á thì phía đông và và Nam Á thì trong 15 năm vừa rồi vay nợ nó rất là nhiều. cái đòn bẩy tăng rất là nhanh, rất là mạnh. Đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân, ngay cả Việt Nam thế rồi, các doanh nghiệp tư nhân rất là tăng tăng nợ vay quốc tế rất là nhiều mà chúng ta biết trong hoàn cảnh mà đô la mạnh lên thì cái áp lực nó rất là lớn áp lực trong áp lực ngoài mà trong khi đó thì môi trường ờ, kinh tế thế giới thì nó lại kém đi nữa nói chung rất là phiền đấy không hề đơn giản đâu đó là về tình hình kinh tế vĩ mô thôi với cái bức tranh vĩ mô như này thì thị trường sẽ phản ứng theo chiều hướng như thế nào thì chúng ta biết với cái dự kiến tăng trưởng của lãi suất của Fed như này tạm thời thì nó vẫn ờ, hỗ trợ cho đồng USD Đấy, đồng USD hoàn toàn có thể phục hồi trở lại à, khi Fed giữ lãi suất cao và việc Fed chưa cắt giảm lãi suất thì đồng USD nhiều khả năng à, chưa thể mất giá mạnh ngay được cái giai đoạn vừa rồi đồng USD chỉnh thì nó đơn giản chỉ là điều chỉnh kỹ thuật sau giai đoạn tăng rất là mạnh thôi và nếu đồng USD tiếp tục được hỗ trợ thì các đồng tiền khác phi USD sẽ gặp áp lực đó là xét về yếu tố thông tin nhé. Còn bây giờ chúng ta phải đi về yếu tố kỹ thuật thôi. Còn riêng với cậu vàng của chúng ta thì chúng ta lưu ý nhé. Khi mà nền kinh tế suy thoái thì cậu vàng sẽ lên ngôi đấy. Bởi vì lúc đó vàng sẽ là hầm trú ẩn. Chống lại lạm phát và suy thoái. Đó là xét dưới góc độ thông tin. À, còn à, ngoài cái à, việc phép tăng lãi suất thì tuần qua chúng ta cũng có những thông tin khá là đáng chú ý. Ví dụ như là Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ cũng tăng lãi suất 50 điểm phần trăm. Chúng ta biết là trong suốt quá trình tăng lãi suất hà giai đoạn 2015-2018 của Fed là ngân hàng trung ương Thụy Sĩ án binh bất động, vẫn giữ mức lãi suất ở âm 0.25. Nhưng giai đoạn này thì ngân hàng trung ương Thụy Sĩ một trong những ngân hàng kiên định nhất cũng đã nhập cuộc. Hiện nay trên thế giới trong các nền kinh tế lớn thì chỉ có duy nhất ngân hàng trung ương Nhật Bản là vẫn giữ lãi suất ở mức âm 0.25 thôi. Quá là trung thủy với việc nới lỏng tiền tệ. Còn tất cả các nhà các ngân hàng trung ương lớn đều quay đảo chiều chính sách rồi. Ngân hàng Trung ương Anh thì tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên 3.5%. Ngân hàng ờ, Trung ương châu Âu đi sau nhưng cũng tăng rất là nhanh, tiếp tục tăng lãi suất 50 điểm phần trăm, đưa lãi suất lên mức 2.5%. Có thể nói việc các ngân hàng trung ương ồ ạt tăng lãi suất nó báo hiệu một cái tín hiệu không vui cho nền kinh tế thực. Bởi vì với môi trường lãi suất cao thì chúng ta biết rồi làm ăn sẽ rất là khó khăn nhiều khi làm ăn không đủ để trả lãi cơ lấy đâu ra mà trả gốc với lại phát triển nên quá trình ờ, thu hẹp sản xuất sẽ xảy ra cái quá trình hạ giá bong bóng tài sản sẽ tiếp tục diễn ra hạ giá bong bóng tài sản chúng ta biết rồi các tài sản ờ, giá trị tài sản có rủi ro cao ví dụ như cổ phiếu ví dụ như là trà bất động sản hoặc là những tài sản bị định giá cao Tuần qua có một điểm đáng chú ý đó là chỉ số PMI của các nước châu Âu thì có tín hiệu khả quan, tức là bắt đầu tăng trở lại, tuy nó vẫn dưới 50 nhưng nó bắt đầu tăng trở lại. Nhưng mà chỉ số PMI à, ờ, khối phi dịch vụ của Mỹ thì lại ờ, khá là xấu nhé. À, ờ, giảm xuống là từ mức 46 giảm xuống mức 44,4 Điều này nó cho thấy là các hoạt động kinh tế của Mỹ bắt đầu diễn ra chậm hơn nên nó lại sẽ gây sức ép à có rất là có lợi cho việc hạ lạm phát của Fed. Có thể nói những thông tin quan trọng nhất vào cuối năm đã ngửa bài và tuần tới thì thị trường sẽ tiếp tục phản ánh những thông tin này. Đó. Tuần tới xét về yếu tố thông tin tuần tới nhé. Thì ngày thứ hai chúng ta có Mỹ không có thông tin gì quan trọng cả à, chúng ta chỉ có thông tin về ngân hàng trung ương Nhật Bản thì dự kiến tiếp tục giữ lãi suất ở mức 0 âm 0,1% Đấy, chủ tịch BOJ ờ, họp báo nhiều khả năng không thay đổi gì đâu ngày thứ ba thì à, Mỹ có thông tin là giấy phép xây dựng dự kiến cũng không thay đổi nhiều từ mức 1,51 triệu giấy phép xuống 1,48 triệu lượng nhà khởi công mới cũng không thay đổi từ mức 1,43 triệu xuống 1,4 triệu. Ngày thứ tư thì à, Mỹ ngày thứ tư Mỹ có thông tin về à, niềm tin tiêu dùng thôi. Doanh số bán nhà mới cũng vẫn dừng ở mức 4,2 triệu so với 4,3 triệu không thay đổi. GDP final thì cũng không thay đổi gì. Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp dự kiến vẫn là 224.000 đơn. Có thể nói tuần tới là một tuần không có thông tin mạnh. Không có thông tin gì mạnh. Nên nhiều khả năng những ờ, thông tin về cuộc họp FOMC tuần trước sẽ tiếp tục phản ánh vào thị trường. Và với thông tin xu hướng của FOMC thì sẽ tiếp tục hỗ trợ cho đô la tăng giá. Như vậy các tài sản phi đô la sẽ tiếp tục gặp áp lực điều chỉnh. Đó là xét dưới góc độ thông tin. Còn xét dưới góc độ kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy thứ nhất là chúng ta xét chỉ số DXY thì tuần qua chỉ số DXY sau cuộc họp của Fed thì chỉ số DXY đã có hai phiên tăng giá khá là mạnh. Đó, đưa chỉ số DXY từ mức đáy này 1.103.5 ờ, lên đóng cửa 104.8 rồi. Có thể nói là chỉ số DI sẽ tiếp tục ờ, tăng giá trong tuần tới thôi. Nếu không có gì thế bất ngờ. À, nó có những yếu tố ảnh hưởng. Thứ nhất là chúng ta biết chỉ số DI sau khi ờ, tạo đỉnh ở 115 thì cũng giảm khá là mạnh. Mà theo cái phân tích định lượng của tôi thì nó có thể giảm về 10% quanh 103.3 thực tế nó đã xuống đến 103.43 rồi cũng sát rồi và đây là điểm đảo chiều cũng như đối với các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy chỉ số DXY đã tạo ra phân kỳ kép trên ờ, chart kỹ thuật H4. Đấy, tạo ra một cái nêm giảm và hiện nay đã break out cái nêm giảm. Nên nhiều khả năng chỉ số DXY sẽ tiếp tục phục hồi nếu không có gì thay đổi. À, cái khu vực phục hồi tiềm năng thì như trước đó tôi có nói rồi, tôi kỳ vọng chỉ số DXY sẽ phục hồi lên vùng 109. Như vậy, Tất nhiên là nó không phải lên thẳng nhé, nó còn lên xuống rích rắc điều chỉnh các kiểu con đà điểu cơ. Nhưng mà nhiều khả năng là từ giờ đến cuối năm. từ giờ đến tháng 12 thì tôi kỳ vọng chỉ số DXY sẽ tiếp tục xuống phục hồi và hướng đến vùng 109. Với việc chỉ số DXY phục hồi thì ờ, chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ phải canh bán các tài sản phi USD. Đó. Đó là xu hướng về chung như vậy với vàng thì chúng ta làm sao? Vàng thì chúng ta biết rồi. Hiện nay vàng đang tà đá breakout một cái nêm. Đây, trước đó chúng ta biết là vàng có tạo một cái nêm. Vàng đã breakout cái nêm này thì hoàn toàn vàng có thể là tiếp tục điều chỉnh thôi. Không có gì cả bởi vì nêm tăng mà hình thành sau một xu hướng tăng mạnh thì rõ ràng sau đó là giảm. Cái này thì các bạn học kỹ thuật các bạn hiểu rất rõ rồi, đúng không? Breakout xuống. Và như vậy chúng ta sẽ canh bán vàng thôi. Chúng ta lưu ý nhé, trước đó thì các bạn thấy có thấy tôi nói là dài à, hạn và trung hạn vàng vẫn là đi lên đúng không? Nên đây là đỉnh là đỉnh đỉnh ngắn hạn nhá, đỉnh điều chỉnh thôi nhá, đỉnh điều chỉnh để mua lên thôi. Tôi thì kỳ vọng vàng có thể điều chỉnh về test lại khu vực 1007, thậm chí là dưới 1007 quanh nghìn bảy để chúng ta mua lên. Còn hiện nay thì vàng đang có cầu điều chỉnh. Với những kỹ thuật khi chúng ta áp dụng vào thì khu vực điều chỉnh của vàng sẽ nằm ờ, trên nghìn tám nhé. Vàng có thể là phục hồi lên nghìn tám đến vùng ờ, tám năm. Như vậy thì chiến lược tuần tới của chúng ta là bán ở vùng 1008 đến 805 thôi. Chúng ta sẽ dừng lỗ. Nếu mà bạn dừng lỗ ờ, chuẩn thì các bạn dừng lỗ trên đỉnh của cây FOMC này, tức là 815. Còn nếu dừng lỗ ngắn nhất thì các bạn phải dừng lỗ trên cây cây nến thứ năm tuần trước. Đấy, là 809 nhá. Thì các bạn có thể tùy theo ờ, cái mức độ chịu đựng rủi ro của các bạn để các bạn dừng lỗ. Nếu các bạn dừng lỗ 809 thì nếu trường hợp giật dâu láo lên thì các bạn có thể bị chết oan cũng nên. Nếu dừng lỗ chuẩn là 85, còn dừng lỗ ngắn nhất là 809. Đó các bạn lưu ý nhé còn lệnh bán của chúng ta thì sẽ bán là từ vùng 1800 ờ, cho đến 805 đó là chiến lược tuần tới chỗ lời chúng ta hướng đến đâu chỗ lời thì đây à, ngắn nhất thì chúng ta hướng đến là 760 có lẽ là hướng đến MA200 thôi 750 nhá bán được 1.800 mà chốt lời 750 50 giá thì thực ra thì uh, 8 đến 805 thì chúng ta dừng lỗ hơn 10 giá thì chốt lời 50 giá thì cũng được. Đúng không? Ngắn nhất thì chúng ta hướng đến 760 cũng là 40 giá rồi. Trường ngược lại, nếu mà vàng xuống thì tuần tới chúng ta mua được ở đâu? Quan điểm tôi thì tôi vẫn kỳ vọng là quanh 1700, đấy mới là khu vực mua của vàng cơ. đó Đến đây chúng ta hoàn toàn có thể mua trung hạn luôn, không vấn đề gì cả. Đó đối với cậu vàng. Đối với ờ, chứng khoán Mỹ, chứng khoán Mỹ thì tuần qua thì lúc đầu FOMC ra tin chứng khoán Mỹ còn có xu hướng cứng đầu, còn bật tăng ngược cơ. Nhưng sau đó thì chắc chắn là phải phản ứng theo tin rồi. Khi Fed tăng lãi suất mạnh và dứt khoát hơn và cũng giữ lãi suất trên cao thì rõ ràng nó không có lợi cho uh, nền kinh tế thực và đương nhiên thị trường tài chính cũng rất khó để đi lên. Do vậy, điều chỉnh là phù hợp. Trước tiên thì tôi nghĩ là Dow Jones cần tiếp tục điều chỉnh. Cái mốc hướng đến của Dow Jones thì đã tạo mô hình hai đỉnh rồi. Với target của mô hình hai đỉnh thì ờ, đi hết target sẽ là 32.300. Đấy. Còn sau khi đi hết target thì Dow Jones vẫn hoàn toàn có thể hướng đến test cái cạnh dưới của cái chen này, chen hỗ trợ này, đâu đó rơi vào khoảng quanh 32 ngàn. Trường hợp sâu nhất thì Dow Jones có thể xuống đến 31.700. Điều kiện kiên quyết là Dow Jones cần giữ trên 31.500 nếu muốn tiếp tục phục hồi. Như vậy, tuần tới đối với Dow Jones thì có lẽ đường viền cổ chính là khu vực để chúng ta canh bán được. 33.500 là khu vực chúng ta canh bán. 33.500 cộng 100 giá nhé. Các bạn dừng lỗ 1%, 400 giá cho tôi. Hơn 1%. Chốt lời thì ờ, đây chúng ta bán 335 thì chúng ta hướng về 323 chốt lời 1.200 giá nhé dừng lỗ 400 giá đó đối Dow Jones là như vậy thôi chúng ta không canh mua nhé đối với dầu dầu thì uh, tuần qua chúng ta bán 76 bị dừng lỗ đúng không hơi đen thôi 76 77 dừng lỗ 7 uh, ờ, Tuần tới nhá, thì dầu hiện nay đang có cái ờ, trendline kháng cự này. Như vậy thì dầu hoàn toàn có thể tiếp tục phục hồi lên vùng quanh 77 cộng trừ 0.5 giá thì chúng ta bán nhá. 765 lên 775. Đấy. À, chúng ta dừng lỗ 785 nhá. Chốt lời. Chốt lời thì chúng ta hướng về 70. Tức là chúng ta dừng lỗ 1,5 giá, chốt lời 7 giá. Trường hợp, nếu chúng ta bị dừng lỗ, dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục hướng đến ờ, khu vực cạnh trên của cái trên line thôi trên line trên thôi Đó. chúng ta nhìn này đây dầu đang có hai cái trên line đấy trên line thứ nhất mà nó dừng lỗ thì nó có thể hướng đến trên line thứ hai trên line thứ hai thì cái khu vực kháng cự của nó chính là vùng 82 à, 83 như vậy chúng ta bán 82 83 dừng lỗ 85 chốt lời thì hướng về 75 đấy tức là đối với dầu thì ngắn hạn nó vẫn tiếp tục đào chen nên chúng ta vẫn canh bán thôi không có canh mua gì hết nhé vùng tới chúng ta có hai vùng để bán vùng thứ nhất là 77 cộng trừ 0.5 vùng thứ hai là 82 83 dừng lỗ thì đều là 1,5 đến 2 giá và chốt lời thì 7 10 giá đến 10 giá đó là giá dầu đối với các cặp tiền tệ. Đây, đối với BTC trước. BTC thì hiện nay đang giao dịch trong cái nêm. Đấy. Cạnh dưới của nêm thì BTC hoàn toàn có thể test cạnh dưới của nêm. Đây là nêm tăng, nêm à nêm giảm. Nêm này là nêm đảo chiều nhé. Nên hoàn toàn có thể là khi tạo cắt cạnh dưới nó có thể đảo chiều. Vẫn có thể là phá ảo qua trước khi đảo chiều. Chúng ta không biết được nhưng đúng kỹ thuật thì chúng ta cứ test cạnh dưới chúng ta mua và phá qua chúng ta dừng lỗ thôi à, cạnh dưới của nêm tuần tới thì đâu đó rơi vào à, quanh 15.000 nhá 15.000 cộng trừ 100 giá chúng ta mua đấy đối với BTC chúng ta dừng lỗ 500 giá cho tôi 14.500 chốt lời thì 1.500 giá 2.000 giá đi chốt lời 17.000 còn nếu mà giật dâu chúng ta bị cắt lỗ sau đi lên thì chịu thôi cái này thì phải chịu bởi vì khi chúng ta chết đinh thì lệnh ngày hoặc lệnh tuần thì chúng ta phải chấp nhận đặt lệnh dừng lỗ. Còn nếu mà bạn đã đánh lệnh dài thì bạn phải học được phương pháp quản trị vốn. Ví dụ vùng dưới 15 ngàn này bạn hoàn toàn có thể mua. Không cần dừng lỗ cũng được nhưng bạn phải hiểu là tài khoản bạn để bao nhiêu. Cũng như tiền điện tử nếu bạn đầu tư thì bạn không được dùng đòn bẩy. Đấy. Bạn phải hiểu sau chu kỳ này BTC có thể tạo đáy 15 ngàn, có thể 13 ngàn, có thể 10 ngàn. Nhưng sau chu kỳ này nó sẽ hướng đến phá cái đỉnh 69 ngàn quan điểm cá nhân tôi thì tôi nghĩ nó sẽ hướng đến 150 ngàn cơ bây giờ bạn muốn ăn 140 ngàn điểm 140 ngàn giá thì bạn phải chấp nhận có thể lỗ ngắn hạn 2-3 ngàn giá là bình thường đấy nguyên tắc đã dài thì chúng ta lại phải chấp nhận dài thì phải dài hẳn rất nhiều bạn rất giữ đường nhá 15.000 bạn ở bạn mua cùng lắm bạn cầm dài xuống 12.000 gặp tin tức xấu quá bạn lại ra bạn cắt Đấy, 3 năm sau thấy nó 150.000 lại lao mua, rất là dở hơi. Trong đầu tư thì cái kỷ luật cực kỳ quan trọng. Bạn đã xác định đánh lệnh dài là dài, bạn xác định đánh lệnh ngắn là ngắn, xác định hâu là hâu luôn. Đối với coi thì các bạn phải xác định là tiền các bạn đã đưa vào trường hợp xấu nhất có thể mất trắng. Mất trắng không hẳn là do bạn mua mã coi đó đi xuống mà là cái rủi bạn đen thì bạn để uh, tiền ở cái sàn mà đúng sàn đó phá sản. Đấy, bởi vì đây là một cái thị trường tài chính mới chưa được nhà nước bảo hộ, cũng chưa nước nào pháp luật nước nào à, đồng ý cho nó uh, hoạt động. Do vậy thì bạn phải chấp nhận điều đó. Tất nhiên là đầu tư có hạn thế thôi. Trong đầu tư thì đối với phân bổ vốn, nếu như bạn nào mà được tôi đào tạo thì tôi luôn đưa ra cái tỷ lệ khuyến nghị uh, phân bổ vốn đối với coi nó ở mức rất là phù hợp thôi bạn phải xác nhận là đối với thị trường coi nếu bạn đã vào bạn đầu tư thì bạn phải xác nhận là đã ăn thì phải ít bằng lần không phải là một hai lần đâu 10 lần 20 lần 30 lần còn mất thì xác định mất trắng đi cho nó nhanh thế cho nhanh chứ còn ờ, nếu mà vào coi mà bảo lướt mấy phần trăm mấy phần trăm tôi nghĩ các bạn giải nghệ đừng đánh coi làm gì cả đầu tư coi như thế 100% bạn thua đấy là bạn đang chơi coi thôi mà chơi thì sẽ mất tiền chơi thì phải trả phí còn bạn đầu tư thì khác bạn đầu tư là bạn chỉ phân tích cái xác suất giữa cơ hội và rủi ro được thì bạn được một thì mất bạn mất bao nhiêu đấy nếu bạn được 10 mất một thì bạn phải chấp nhận cái kèo này được ăn thua chịu mà chưa kể nếu mà trường hợp cửa mất bạn lại thấp đây là tôi đang nói đến yếu tố là yếu tố mình có thể khống chế hiểu chưa chứ còn nếu đối với yếu tố không thể khống chế ví dụ như sàn mình để tài khoản ở sàn đó sàn đó nó sập nó phá sản thì chịu yếu tố mình khống chế là gì mình mua má đó và má đó nó không biến mất ví dụ bạn có thể mua BTC ở 10 ngàn 12 ngàn 13 ngàn 15 ngàn thì cái xác suất BTC về không biến mất thì nó không cao tất nhiên là nó không phải là không thể nhưng mà gần như là xác suất nó rất là nhỏ còn xác suất nó tiếp tục tăng giá là bình thường một trò chơi Đấy, một game sau khi đã được uh, tạo ra thì nó sẽ tiếp tục vận hành. BTC cũng vậy thôi. Chúng ta chưa biết được, nó chưa chứng minh được là nó có thể thành tiền vàng điện tử hay không. Nó cũng chưa chứng minh được, nhưng mà ít nhất là nó có những cơ sở khoa học để chúng ta thấy là cái đỉnh của nó luôn mỗi chu kỳ thì đỉnh sau luôn cao hơn đỉnh trước, đáy sau luôn cao hơn đáy trước. Thế thôi. Và chu kỳ Ha vinh BTC thì 4 năm một lần. Cái này thì nó rất là rõ ràng rồi tôi cũng đã rất nhiều lần chỉ cho các bạn rồi chứ không phải không đúng không đấy chu vì bà vinh bốn năm một lần và từ cái lúc nó chưa xảy ra thì tôi vẫn chỉ cho các bạn tôi vẫn bảo là BTC chu kỳ này sẽ tạo đáy đâu đó quanh từ tháng tầm tháng 12 hoặc tháng 1 sai số không nhiều và bây giờ nó đang đến cái khung thời gian để nó tạo đáy rồi đấy mà mỗi lần BTC giảm thì đều giảm là trên 80% cái này nó cũng rất là phù hợp thôi theo phương pháp định lượng của tôi thì cái những mức giảm là 80 hoặc 85% là những mức phù hợp của BTC. Hai lần trước thì một lần là giảm 86%, một lần giảm là 84%, nó quanh mức 85. Lần này thì tôi hy vọng là BTC có thể giảm ít hơn là tầm 80% là tối thiểu, ứng với mức là còn tối đa thì vẫn là 85% thôi, chả có vấn đề gì cả bạn mua thì trong khoảng đó là khoảng để bạn mua holder rồi đây chúng ta xem này nếu 80% thì sẽ ứng với ờ, BTC ở 13.800 còn nếu 85% thì sẽ ứng với là 10.300 đó Rõ ràng là khu vực 10 đến 14 ngàn là khu vực sẽ tạo đáy của BTC thôi. Các bạn giải ra mà mua thôi. Bây giờ các bạn xác định là nếu các bạn mua BTC các bạn hãy xác định là cầm 3 năm nhá. Đến cuối năm 2025 thì các bạn hắng tính chốt lời. Đó. Và các bạn cứ x cho tôi là tối thiểu 10 lần. Tôi thì kỳ vọng BTC sẽ x 10 15 lần từ đáy. Bây giờ chúng ta phải biết đáy ở đâu đã thì mới biết được đỉnh. Tôi thì dự kiến đáy thấp nhất là 10.000 thì nó sẽ lên trăm rưỡi. <coughs> đó. là BTC nhé BTC đang vùng đáy nhé các bạn lưu ý nhé tuyệt đối không bán biết gì nhé đối với đầu tư BTC vùng này tôi nghĩ các bạn chỉ một chiều canh mua thôi mà các bạn nên mua tiền thật còn còn bác các bạn nào mà chơi thì tôi chịu chơi thì đừng hỏi tôi các bạn muốn làm giàu nhanh vào một lệnh là x 10 lần x 20 lần thì chịu cái đó các bạn là thiên tài rồi tôi không thể đáp ứng được điều kiện đó các bạn tôi thì theo trường phái gọi là làm giàu chậm nhưng bền vững thôi đó với BTC với ờ, các cặp tiền tệ của chúng ta như là trước hết thì với chỉ số DXY này thì chúng ta biết là DXY sẽ tiếp tục tăng như vậy các cặp tiền tệ chúng ta sẽ canh trên bán xuống thôi nhé trước hết là với EU với EU thì hiện nay EU đang gặp kháng cự rất là mạnh rồi à, ờ, EU cũng đã hình thành nên cái xu hướng đảo chiều cái này thì cũng không bất ngờ Đấy, EU gặp kháng cự rất là mạnh ở 10 1070 10700 10800 này à, trước đó tuần trước thì chúng ta cũng có vào lệnh bán rồi đúng không chúng ta tiếp tục giữ thôi không vấn đề gì cả EU chúng ta bán ở 10700 10710 đúng không đây lệnh bán EU của chúng ta đây thì chúng ta cứ giữ thôi không vấn đề gì cả đây lệnh ờ, bán EU của chúng ta đây khớp lệnh này ngày 15 tháng 12 đây 10700 10720 chúng ta tiếp tục giữ lệnh nhé chờ chốt lời thôi điểm chốt lời của chúng ta chính là đây 17500 xa hơn là 17400 còn xa nhất, bạn nào cầm xa nhất thì tiến đến MA200 nhé. 10350. Tuần tới thì chiến lược EU của chúng ta sẽ giao dịch như sau. Bây giờ chúng ta biết rồi, EU thì đang trong xu hướng đi xuống. Như vậy thì cái khu vực này tiếp tục sẽ là khu vực chúng ta có thể bán thêm. Nếu EU hồi lên nhá thì 1.0660 ờ, đây là khu vực chúng ta có thể bán lên. Chúng ta bán ở đây thì chúng ta dừng lỗ phía trên đỉnh này thôi. 1.0730. Còn lại thì ờ, chúng ta ngồi xem thôi. Nếu mà ưu xuống luôn thì chúng ta làm thế nào? Đây chúng ta nhìn nhá, ưu đang có một cái nêm như vậy chúng ta chờ nó phá qua cạnh nêm rồi nó test lại nêm thì chúng ta cũng có thể vào lệnh bán. Đây chúng ta thấy này, ưu có một cái nêm này. Đấy. Bây giờ nó phá qua cạnh dưới nêm rồi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể chờ nó test lại cạnh nêm thôi. Chúng ta ra H4 chúng ta nền nêm cho nó nuột đây nó test cạnh nêm thì nó tùy theo uh, nến của nó test nhá nó sẽ chạy từ ờ, uh, 1.0630 chạy giải dần lên này nếu nó test càng muộn trong tuần ở trường hợp muộn nhất nó có thể test lên tầm uh, ngày 23 đây 21 này 23 trường hợp muộn nhất cạnh dưới của nêm này nó có thể test lên tầm ờ, trở lại đỉnh cũ cơ tôi tôi không nghĩ nó sẽ test được thế đâu thế nên tôi nghĩ là cái chiến lược bán của chúng ta ở 1.0660 là phù hợp rồi tính cả cái dâu trường hợp nó test nẹ cạnh nêm lên nó test dâu thôi còn vượt qua thì cũng chỉ là bán thôi euro thì không canh mua các bạn nhé ngắn hạn là không canh mua khi USD phục hồi chúng ta chỉ canh trên bán xuống thôi đó là đối với euro tuần tới chúng ta chỉ có một chiến lược thôi nhé còn cái chiến lược uh, đang chạy thì chúng ta tiếp tục duy trì <coughs> đối với đồng bảng đồng bảng thì chúng ta nhìn thấy rồi đồng bảng thì thứ nhất là nó đã phá cạnh dưới của nêm đi xuống rồi rất là phù hợp thôi thứ hai chúng ta biết cái mức độ phục hồi của đồng bảng đó, nó cũng phục hồi đúng 20% đây là một trong những mức rất là cứng. Bình thường nhé, cái mức phục hồi 10% và 15% là cái xác suất đảo chiều rất cao rồi. Còn đã chạy được đến 20% thì không đảo chiều không được. Đấy. Vì cái này thì cái công thức tính định lượng tôi đã test rất là lâu. Trong 3 năm nay tôi đã test rồi. Back test nên nó rất là ít. Cái xác suất không xảy ra do vậy đồng bảng chúng ta tiếp tục canh bán thôi chả có lý do gì mà không bán cả chúng ta canh bán khi nó test lại cạnh dưới của nêm thôi nhiều bạn hỏi thì nó không test làm nào không test thì đứng ngoài chứ làm nào chả biết làm nào đây tuần tới chúng ta canh nhé nếu nó test cạnh dưới của nêm đây cạnh dưới của nêm của nó đâu đó nó sẽ rơi vào 1.2400 à, 1.2400 đỉnh cũ rồi đấy coi như là xác định nó tạo mua hai đỉnh đấy 1.2400 lên 1.2430 nhé. Chúng ta dừng lỗ 1.2500 nhé. Còn chốt lời chúng ta hướng về MA200 đây. 1.1900. Như vậy chúng ta sẽ chốt lời 500 giá. Còn dừng lỗ thì chúng ta dừng lỗ 100 giá. 70 <clears throat> đến 100 giá tùy theo điểm bán thôi. Chỉ có một chiều bán thôi nhé. Không có mua miếng gì hết. Đối với cặp Uzi Cặp Uzi thì rõ ràng đô la phục hồi chúng ta canh mua lên thôi nhá. Hiện nay thì Uzi vẫn đang gặp cái ngưỡng kháng cự 38 này chưa vượt qua này. À, tuần qua thì chúng ta đã khớp lệnh là 363 rồi. Đó. Nếu đúng theo chiến lược tuần thì đóng cửa tuần mà không dạng trường lỗ chốt lời chúng ta có hai cách. Một là chúng ta tiếp tục duy trì lệnh thì chúng ta tiếp tục để dừng lỗ ở là 1358. Hai là chúng ta có thể cắt bỏ lệnh đi còn nếu các bạn duy trì lệnh thì không sao được thì chúng ta chốt lời sai cắt lỗ không vấn đề gì đâu tuần tới thì nếu mà lệnh 1.363 chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta tiếp tục canh theo cái chen hỗ trợ này để chúng ta mua thôi 1348 nhá 1348 cộng trừ 10 pip chúng ta dừng lỗ 1343 chốt lời hướng đến 138 thôi nếu chúng ta dừng lỗ thì 60 ờ, pip 70 pip chốt lời thì chúng ta hướng đến là 330 pip, 320 pip. Một trong những kèo khá là tốt, không vấn đề gì cả. Trong đầu tư trước khi vào lệnh chúng ta chả biết lệnh nào dừng lỗ, lệnh nào chốt lời đâu. Đúng thì chốt lời, sai thì dừng lỗ thôi, không vấn đề gì. Cái khu vực 1348 này rất là mạnh này. Ba lần trước khi nó chọc cũng chọc dâu qua thôi chứ chân không bao giờ qua cả. Đóng cửa nếm không qua nên nó hỗ trợ rất mạnh. Nếu chúng ta bị dừng lỗ lệnh trên này thì chúng ta mua ở dưới còn nếu chúng ta không dừng lỗ thì thôi chúng ta chốt lời 38 thôi không vấn đề gì cả hướng đến của chúng ta ngắn nhất là 38 có lẽ chúng ta phải chốt lời lên 39 này mới phù hợp năm đối với cặp à, AUD USD cặp này thì đấy chúng ta khớp lệnh rồi khớp lạnh rồi thì do cứ ngồi cho chỗ lòi thôi có vấn đề gì đâu đấy bán ở cạnh dưới của chen này bán ở m 200 này hiện nay thì giá đã giảm được 200 pip rồi 200 pip thì chốt lời mất rồi cái cặp AU này chúng ta cũng chỉ chốt lời 200 pip thôi mà tuần tới làm nào tuần tới chúng ta tôi xem nào chả làm nào cả tuần tới thì uh, nếu trường hợp nó tạo mô hình hai đỉnh nó đo lại đỉnh thì chúng ta bán không thì thôi đứng ngoài thôi không vấn đề gì cả <clears throat> còn các bạn còn một lựa chọn nữa là các bạn bán đường viền cổ này khi nó break out qua đường viền cổ này các bạn có thể bán Đấy. hiện nay đây nó đang tạo ra cái đường viền cổ đây các bạn có thể bán ở cái cổ này không sao cả nhé nếu đóng cửa nến H4 dưới 0.6660 các bạn có thể bán. Bán đường viền cổ này thì các bạn dừng lỗ cho tôi là 60 pip. 0.6720. À, chốt lời 200 pip thôi. Đối với cặp AU chỉ có vậy thôi. Đấy. Cặp AU chúng ta có hai chiến lược nha. Một là đo lại đỉnh chúng ta bán 0.680 80 cộng trừ 10 pip. Thì các bạn cũng dừng lỗ 60 giá và chốt lời 200 giá xuống đến 0.6680 này. Trường ngược lại đóng cửa dưới H4 các bạn nên nhớ đóng cửa nến nhá, không được tính chọc dầu nhá. 0.6660 thì các bạn cũng bán thì dừng lỗ 60 pip lại chốt lời 200 pip, thế thôi. Chiến lược ừ, không có gì. Đối với cặp NZD trên USD cặp này thì tuần trước chúng ta không giao dịch cặp này thì có lẽ chúng ta cũng không giao dịch cặp này thì tuần trước chúng ta kỳ vọng nó vượt lên này đây cái đỉnh này nhưng nó không vượt được lúc đó tôi kỳ vọng nó lên 19% thì nó lên đến 0.6512 ờ, nếu nó đến 65 60 ờ, thì chúng ta khớp rồi thêm 50 pip nữa thì ngon nhưng nó không khớp cặp này giờ làm thế nào cặp này thì tôi kỳ vọng nó tạo mô hình vai đầu vai đó nhưng mà nó cũng chưa rõ lắm đây chúng ta nhìn cái đầu này bây giờ kỳ vọng cái vai phải này vai phải khả năng nó tạo đến đây như vậy chúng ta lấy cái mức hồi Fibo này chúng ta bán thôi 0.6 490 chúng ta bán nhá. Chúng ta dừng lỗ 60 pip cho tôi. 0.65 50. Ờ, Còn chốt lời các bạn, chốt lời 200 pip. <coughs> Đối với đồng bảng USD trên Canada USD CAD USD tiếp tục phục hồi USD tiếp tục phục hồi đồng này canh mua Ui đồng này nó break out lên rồi đồng này thôi chúng ta không mua được không có xu hướng để mua đối với đồng bảng trên yên bảng trên yên thì xuống rồi xuống trước cả xu hướng canh bán của chúng ta cơ bảng trên yên xuống khá là mạnh biểu đồ thì cũng là đi ngang thôi không không có xu hướng giật mạnh có lẽ là bảng trên yên chúng ta cũng không giao dịch chúng ta khá nhiều cặp tốt rồi EU GU vàng UZ rồi Dow Jones rồi dầu rồi BTC rồi chúng ta cũng không nhất thiết giao dịch những cái cặp nó ít phổ thông này hơn Ok, đó là toàn bộ cái ờ, nội dung phân tích nhận định thị trường tuần từ ngày 19 ờ, đến ngày 23 thì thực ra thì cũng sắp Noel rồi. Chúng ta biết là cũng đến cuối năm rồi. Do vậy các bạn trong hai tuần cuối năm này các bạn giao dịch hết sức cẩn thận. Các bạn nên đi xuôi chiều chính nhé. Còn lại thì các bạn hạn chế lướt sóng những cái ngắn quá ngắn. Nó không phù hợp lắm đâu. Trong cái xu thế thị trường hiện tại bởi vì tuần ờ, qua vừa là một tuần tin nó khá là mạnh. Thị trường thì theo tôi chưa phản ánh hết tin đâu. Thị trường tuần tới sẽ tiếp tục phản ánh tin và theo chiều xuôi tin thôi. Do vậy các bạn hạn chế lướt sóng ngược. Tức là các bạn biết là xu hướng chính thì đô la đi lên phục hồi thì nghĩa là các bạn canh bán các tài sản phi USD. Canh bán không có nghĩa là chúng ta không mua lên, đến điểm kỹ thuật đến hỗ trợ mạnh chúng ta vẫn mua nhưng mà chúng ta hạn chế. Hoặc là nếu mua thì chúng ta phải tuân thủ dừng lỗ nó khá là tốt vì đá là lệnh ngắn thì không thể đánh dài được. Trừ khi nó đến hỗ trợ trung hạn thì chúng ta mới vào chiều hướng mua lên. Thì như tôi đã nói trước đó thì có nhiều bạn đề nghị tôi là dạy trong năm nay và tôi cũng hướng các bạn là trong năm nay tôi có mở một khóa đào tạo. Thì lần nữa mãi từ tháng 10, tháng 11 rồi giờ cuối tháng 12 thì tôi cũng chốt được lệch rồi. À, như tôi cũng đã thông báo trên group Telegram các bạn biết đấy. Thì à, khóa đào tạo này tôi sẽ mở vào ngày khai giảng nhé. Vào ngày 25 vào ngày 25 tháng 12 đấy khóa đào tạo này thì uh, sẽ là đào tạo kéo dài nửa tháng đến ngày 11 tháng 11 thì sẽ kết thúc chúng ta sẽ học vào các ngày là 2, 4, 6 trong tuần 2, 4, 6 và Chủ nhật các bạn lưu ý đây lịch tôi cũng có đăng ở đây rồi channel ờ, các bạn đợi trên channel của tôi đây cái lịch thì uh, trong chương trình đào tạo này thì nó có cái ờ, phương pháp quản trị vốn và phương pháp định lượng nhé cái phần này thì là cái phần riêng mà tôi từ cái kinh nghiệm giao dịch của mình cũng như backtest rất nhiều nó đưa đến cái kết quả thành công thì tôi có đưa lên nó có hiệu chỉnh cái phương pháp định lượng thì lần này mới được tôi đưa vào tôi backtest rất nhiều trong 5 năm qua còn cái phương pháp quản trị vốn thì cũng có được điều chỉnh trước đó thì có những thời điểm cũng khá là lung lay bởi vì là cái việc phép bơm que vô tận nó gây ra những cái biến động khá là bất thường trên thị trường tài chính và đương nhiên bất cứ cái sản phẩm gì cũng thế thôi khi trước khi để nó hoàn thiện thì nó hoàn toàn đều vấp váp phải những cái lỗi nhỏ cái này là cái nó cũng không thể tránh khỏi thì như các bạn biết đấy ngay cả tôi cũng thế thôi trong giao dịch cũng vậy có những lúc mà mình cũng mắc những cái cái lỗi có thể gọi là lỗi trong giao dịch chứ cũng không hẳn là không thì trong này thì mọi người sẽ được ờ, đào tạo rất là kỹ về cái đặc biệt là phương pháp quản trị vốn và định lượng bên cạnh đó thì sẽ được đào tạo về phân tích cơ bản trên các thị trường cái này thì tôi hiệu chỉnh rất nhiều so với ờ, những chương trình đào tạo trước đó vì trong 3 năm qua thì có những cái mà tôi cảm thấy nó cần phải điều chỉnh thực ra thì tôi cũng không có nhu cầu dạy nhiều vì là trong đầu tư thì tôi cũng đang vận hành quỹ bên uh, chứng khoán nó rất là lớn nên cũng không không có nhiều thời gian tuy nhiên tôi vẫn cố gắng là hàng tuần thì uh, làm video phân tích nhận định để chia sẻ với mọi người còn khi mọi người có nhu cầu học thì đương nhiên học thì nhu cầu ai cũng có nhu cầu thôi nhưng mà trong đầu tư thì các bạn nên học làm sao mà học đúng người đúng cái phương pháp để chúng ta đi đến thành công chứ rất nhiều bạn đầu tư nhiều năm nhưng mà toàn thua thôi thua thì làm sao mà dạy được những cái kinh nghiệm trong thất bại mà bạn không rút ra để nó đi đến được thành công thì nó không có tác dụng gì trên thị trường cả còn trong đầu tư chúng ta thua cũng là bình thường chúng ta thắng thì cũng không phải là thiên tài các bạn nhớ điều đó thắng không kiêu thua không nản nhưng cái quan trọng là chúng ta phải kiên định kiên định với con đường mình đã chọn kiên định với phương pháp mình đã lựa chọn nếu nó là phương pháp thành công. Ở đây thì nó có khá nhiều cái ờ, chương trình riêng mà tôi dành lựa chọn đưa ra từ cái phương pháp thực nghiệm chiến thắng, công thức chiến thắng của riêng cá nhân tôi đưa ra. Do vậy tôi cũng thông báo. Còn nếu mà bạn nào mà đăng ký học học xong mà các bạn cảm thấy là khóa học không chất lượng, các bạn nhắn tin cho tôi, tôi gửi lại các hoàn lại các bạn học phí. À, khi học xong nhé thì các bạn sẽ được uh, vào một group uh, riêng. Trong group này thì tôi luôn uh, có những cái tư vấn hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình uh, đầu tư sau này. Đấy, mỗi khi thị trường từ thị trường vàng, thị trường chứng khoán, thị trường uh, coi đến thị trường bất động sản, tôi sẽ luôn đưa ra cho các bạn những cái định hướng để các bạn có thể đầu tư. Đấy, như thị trường chứng khoán này, hoặc là thị trường coi tại những điểm bùng nổ này đây là những cái định hướng này những cái xu hướng của thị trường thì tôi sẽ luôn đưa cho các bạn để hỗ trợ các bạn trong quá trình đầu tư mục đích cuối cùng thì ờ, là để chúng ta hỗ trợ nhau cùng kiếm tiền còn ngay cả trong quá trình đầu tư cũng vậy thì cái phương pháp mà quản trị vốn và thực chiến này thì tôi cũng đã áp dụng à, có chỉnh sửa bạn nhé chỉnh sửa so với cái à, quá trình cũ bởi vì trong quá trình đầu tư thì nó luôn có những cái nó khúc mắc một chút à, trong năm qua thì tôi cũng đã chỉnh sửa và tôi backtest nó khá là nhiều trên một cái à, tài khoản đầu tư của tôi trên Xnet thôi các bạn có thể lên đây setting pro thì các bạn sẽ tìm thấy cái quá trình đầu tư các lệnh giao dịch thì tất cả lịch sử nó có ở trên này thôi các bạn có thể nhìn thấy cái vào lệnh nó và cái phương pháp chốt lời của nó nó khá là thuận chiều và nó phải đủ dài kể cả lệnh chết đinh hay lệnh holder tức là tất cả lịch sử trên này nó sẽ có hết thôi nói thì nói hay không bằng làm tốt đúng không chúng ta nói thì nói thế nào cũng được nhưng mà đây là tôi dạy các bạn là dạy thực chiến và bản thân tôi cũng chiến chứ không phải là chỉ dạy trên lý thuyết các bạn lưu ý điều đó còn nhiều bạn thì cũng muốn học là online offline thật sự là đầu tiên tôi dự định là dạy ờ, offline cơ nhưng mà đa phần các bạn đăng ký thì lại là ở xa và muốn học online do vậy tôi quyết định là học online còn ờ, nay mai khi có điều kiện thì có lẽ tôi chỉ tổ chức ừ, họp các bạn chúng ta giao lưu thôi chứ còn ờ, không không không không dạy offline và các bạn học sinh cũ nhé học sinh trước Khóa cũ thì do chương trình dạy lần này nó thay đổi rất nhiều so với ờ, khóa đào tạo cũ, bổ sung nhiều kiến thức, đặc biệt là cái phần uh, có điều chỉnh về cái quản trị vốn bởi vì tôi có đưa đủ các kênh đầu tư vào cũng như tôi có đưa ra cái tỷ lệ phân bổ vốn điều chỉnh lại cho nó phù hợp với quá trình đầu tư của các bạn ở thời điểm hiện tại cũng như là có đưa vào cái phương pháp phân tích định lượng lược bỏ khá là nhiều những cái ờ, kiến thức thực ra nó rất là khó mà nếu trong quá trình thực chiến mà các bạn không ờ, chưa nắm vững thì rất là khó áp dụng cũng như đưa vào những cái phương pháp để các bạn có thể rất là dễ đầu tư đấy tôi đơn giản như cái phương pháp định lượng chẳng hạn thì mỗi khi thị trường đấy, một cái sản phẩm nào đó mà nó tiến đến cái vùng mà khả năng đảo chiều thì đấy là vùng bạn chỉ canh mua hoặc bán một chiều ví dụ như đồng bảng chẳng hạn Đấy. Khi nó phục hồi từ trên dưới lên mà đến vùng 20% này thì đây là vùng đảo chiều bạn chỉ canh bán một chiều và mạnh dạn mà bán thôi. Hoặc là như uh, ờ, DG chẳng hạn. Khi nó tiến đến phần 10% thì các bạn nó cũng vào đến cái khu vực mà định lượng nó đảo chiều rồi. Nhưng các bạn cứ mạnh dạn mà mua. Đặc biệt được hỗ trợ bởi các chỉ báo kỹ thuật nữa. Báo mua đảo chiều đi lên thì nó lại càng hỗ trợ chắc chắn vàng cũng vậy thôi không không có vấn đề gì cả thực ra những cái này thì ờ, nói chung là các bạn ờ, đã đầu tư trên thị trường thì các bạn hiểu là mình nên học vấn đề là nên học ai và nên học cái gì đấy học lý thuyết không thì nó cũng như các bạn đi học thôi trong lớp học thì chúng ta luôn có người học giỏi người học dốt đấy là bình thường đấy. nhưng trò mà muốn giỏi chứ hết thầy phải giỏi đã chứ thầy mà chỉ lý thuyết không thì chả có tác dụng gì cả những kinh nghiệm thất bại thì không có giá trị trong con đường đi đến thành công. Bạn nào mà học thì trong cái ờ, group Telegram thì tôi cũng có đề rất là kỹ đấy. Các bạn có thể liên lạc với tôi. Đấy, chuyển khoản học phí. Còn tôi sẽ khai giảng vào ngày 15 tháng 12 nhé. Còn năm sau thì tôi không hứa trước được. Không biết là tôi có thu xếp được thời gian hay không vì mục đích đào tạo thì không phải là mục đích chính của tôi tôi không ờ, có nhu cầu đào tạo chính xác là tôi không có nhu cầu đào tạo 3 năm nay các bạn thấy đấy tôi cũng không đào tạo lớp nào hết còn các bạn cũng có nhiều bạn có nhu cầu học thật nhưng mà thực sự thì tôi cũng có bận nhiều việc của mình nữa vì các bạn biết là tôi cũng đầu tư trên rất nhiều kênh chứ không phải là đầu tư một kênh và khi để đầu tư hiệu quả thì thực ra thì dạy cả khóa học này chẳng bằng tôi ngồi tôi gõ mấy lệnh Ok, chúc quý đầu tư có một uh, tuần giao dịch thành công. Cuối năm rồi, các bạn nhớ là mục tiêu không phải là tối đa hóa lợi nhuận. Mục tiêu bây giờ là bảo toàn vốn và kiếm được lợi nhuận thêm thì kiếm. Không thì chúng ta còn năm rộng tháng dài cơ. Trong đầu tư thì không có trận đánh nào là trận đánh cuối cùng cả. Khi cơ hội đến thì chúng ta cứ vào mạnh dạn vào lệnh. Còn khi mà sai thì chúng ta chấp nhận đứng ra ngoài. Đó. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.